Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay có rất nhiều à, anh chị ở Việt Nam đang lao động tại Đài Loan ý, đã liên hệ với công ty mình à, là hỏi à, tôi những giấy tờ chuẩn bị kết hôn với người Đài Loan là như thế nào. Vậy thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin chi tiết và những giấy tờ thủ tục làm hồ sơ kết hôn với người Đài Loan cập nhật tháng 6 năm 2019 mới nhất. Trước hết về phía Việt Nam thì yêu cầu các bạn chuẩn bị cho mình những giấy tờ sau đây. Đó là À, một hộ khẩu Khu khẩu suy giao trần trân bản chiêu sư hộ khẩu chính là cái các bạn chuẩn bị cho mình bản chính tiếp theo đó là hộ chiếu cũng là bản chính luôn khu trào trân bản thứ ba đó là cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn cũng là bản chính luôn đó là cái giấy tan sơn trân mính trân bản thứ tư giấy khai sinh bản chính chu sơn trân mính su trân bản Thứ năm đó Thứ năm là 12 ảnh 4 x 6 phong nền trắng, lẻ xuân xem biển, sứ ở trang. Thứ sáu là chứng minh thư nhân dân, tan xuân trương minh su, à, tan xuân tan xuân xuân văn trần. À, ờ, nếu các bạn đã từng làm việc Đài Loan và không bỏ trốn và chưa hết hạn hợp đồng lao động thì phải có giấy chấm dứt quan hệ thuê dụng do Bộ Lao động cấp. Um, à, 如果以前在台湾工作 无淘无淘宝并工作合同没有过期，要申请停聘用关系证明书由劳动局签发。Tiếp ờ, theo đó là nếu các bạn ở Việt Nam đã từng ờ, ly hôn ý, thì phải còn có cái giấy quyết định ly hôn của tòa án và vợ nếu vợ hoặc chồng đã mất thì cần phải có giấy chứng tử. Rú của cha rú của ý trinh lý quân giao hiểu lý quân quyết định 或者配偶 của sự giao有sử quán chờ miếng su. Trên đây là những giấy tờ bên phía Việt Nam mà các bạn cần phải chuẩn bị. Tiếp theo là về phía Đài Loan. Phía Đài Loan thì cũng chuẩn bị cho mình những giấy tờ sau đây. Đó là thứ nhất đó là giấy xác nhận độc thân, tang sơn trương minh. Các bạn xin cái giấy này ở khu trương sư u sủa, suy giao sân chỉnh ủ phân. Tier, chiều sự khu chỉ thống bẩn chính là cái hộ khẩu gia đình ở Đài Loan đi thì có hai cái hộ khẩu gia đình đó là một cái là khu chỉ thống bản một cái là khẩu khẩu bộ, nhưng thống bản để suy chỉnh phân thứ ba đó là nếu các bạn đã có đã ly hôn thì cần phải có giấy ly hôn 如果曾经离婚过，要有离婚证明书，也申请một phần. Thứ tư, nếu các nếu vợ hoặc chồng đã mất thì cần phải có giấy chứng tử. Nếu của配偶已经过世，要有死亡证明书，申请五份. À, ba loại giấy tờ trên thì các bạn đi qua tòa án và bộ ngoại giao đóng dấu cho mình. Trên sang chủng quấn tiền giao thông của phải viện của ngoại giao bộ cai trang. 最后就是需要两两寸相片十二张，就是跟裤衩的裤衩的照片一样的两尺寸。Cuối cùng là cần mình cần 12 ảnh 4 x 6 phông nền trắng. Trên đây là tất cả những giấy tờ thủ tục mà để làm kết hôn với người Đài Loan ấy. Để biết thêm uh, chi tiết về những uh, quá trình làm kết hôn với người Đài Loan như thế nào thì các bạn hãy liên hệ với công ty tư vấn di dân Đài Loan quốc tế Cát Lâm. À, 如果呃要详细了解关于结婚的过程过程，请请联系吉林吉林国际富台移民咨询有限公司，địa ờ, chỉ số 9 ngách 24 ngõ 1 phố Đồng Me, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại 033 868 0532 Hotline 0966 115 466 Cuối cùng xin chúc các bạn thành công và uh, và tìm thấy hạnh phúc của mình. Xin chào và hẹn lại hẹn gặp lại các bạn.